so never tell. But I know you too well. Nghe tiếng xe ở đâu đó tôi đéo biết tiền đủ rồi mình đi cứu beo lè đi ông ơi chờ gì nữa đây mình cứu thôi để rồi kiếm thêm tiền mua lót ao ao ao nè đi ông ơi bà ngàn xấu rồi được một ngàn nữa là đủ cú beo hôm nay chưa mơ lẹ lên lẹ lên đi nào beo không thể chơi được nữa rồi xuống đi nào trái Điều tìm giờ tại thế có bên trái Sneaky bên trái bên trái bên trái nữa nè cái này mù hết mẹ Ninja Slayer Mấy người để mù hết Đúng là bốn thằng giọng đá đồ đá đồ đá đồ à nghĩa ui giời tao thấy cái game này vui với lồi luôn quá quá đừng cái đổi cầm nó cầm gì hết biết chắc con cặp chỉ quá trời mà chắc nó thằng ngay sau lưng cái bên để thấy đó lồn mũ ừ ừ bắt đầu thấy là không tin nổi luôn cái <laughs> lồn mũ coi ờ, giờ tôi chỉ mong là tôi tôi, tôi đá được thằng nào tôi đá được chỉ cần đá một thằng Oh, he's on the stairs. What a bitch. Just one guy. Nó chửi từ bitch bro. What a beach? Trên nó mà. Trên nó. Trên nó học cái Trên nó á. Right Ngon <laughs> Ông bà nó tao hẳn vô cái cái thính cái thính nó lật Nó đè đầu nó chết đầu á Lâu quá thôi Mà tin nói gì không Vui mà, <laughs> vui mà Tôi thở đéo đổi luôn rồi <laughs> gặp <laughs> cười rồi quá nào mẹ anh em đủ má giáp rồi đồ của tôi đâu rồi đạn sọc kinh đâu <laughs> hỏi chắc nhưng mà tên ơi Thơm ốt đầu Thằng trẻ trâu này té xe chết rồi Má mà nghĩa Mẹ trẻ trâu cái gì chạy vô rồi Đéo được ba Ngày đầu stream Ngày đầu làm stream Thôi tôi tắt streamer đây bye mọi người nha Cái gì vậy? Rớt nghĩa Đừng, không nghĩa ơi, nghĩa, nghĩa, nghĩa, đừng nghĩa, đừng nghĩa ơi Ấy, chưa chú lên kìa, <laughs> nó chưa lên <laughs> xe kìa xe kìa xe kìa bắn không bắn bắn đi đủ quá đủ quá đủ quá ê đừng có lái từ từ mà đừng lắc mà đủ đủ quá gì để sang đi bị bắn không ơi bắn không ơi nó bắn nó tôi lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi tôi xuống dưới này tôi lên được đâu thôi xe đi mặt tên ơi xe đi xe đi xe đi <laughs> chưa thấy xe đi xe đi xe đi chưa thấy đồng đồng đội dàn này ờ, xe đi xe nó bắn đi. tao nó bắn tao hiểu không lúc mà lúc mà đấy lúc, đấy trùng á lộn lúc à, cường gục cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ mà tên gục xe đi xe đi mà lúc nó gục mình đang bị bắn thấy mày hai ba hướng luôn nó nói cứu cứu cứu anh em chắc không bệnh đâu ok anh em chắc không bệnh đâu một hồi một hồi nó gục tao nói tao bị bắn lúc cần gục cứu cứu cứu cứu cứu bằng mọi giá phải cứu lúc, à, mà, lúc mà tin gục xe tin bỏ cuộc đi mà tin đừng chần chờ nó đi luôn đi mà tin cái là quá tôi buồn cười thì chứ mà má tôi cũng không có nợ không thì biết không thậm chí là nhiều pha không cứu được tôi cũng không nở tôi nói là má bấm xe luôn <laughs> tin phủ tới vậy luôn á <laughs> tao biết rồi mà tao tao tao hiểu rồi mà tao có làm sai nó cuộc đời này sai với nó hiểu không gì không đúng rồi cuộc đời này sai nó chứ nó ổng đâu làm sai nó đâu ổng cứu nó không nè ngoài ra không rớt xuống dưới rồi không thể leo lên được còn nó đang bắn tôi nữa ông phải thông cảm anh ấy có gì là đội cường nữa hơi tiện nghe nói à, tù chưa ơn dạ. Ê, oh. gì vậy? Sau lưng, sau lưng, trong nhà nãy, trong nhà nãy, trong nhà nãy Đừng, đừng, đừng, ra bò quá Chết, dạ, đi quay, đi quay, đi quay, đi quay dám không còn dám không không không nó tôi bắn nó lên xe tôi bắn vậy rồi em tôi okay, nó lên xe tôi bắn cứ đi đi cứ đi đi lớp sáu hào này lớp sáu hào này <clears throat> rồi ổn định lái xe rồi nhưng mà tôi nó, nó bị dưới cái nhà mà mười bốn kêu ba à, bảy kêu ba <laughs> bảy thấy rồi hai thằng hai thằng bắn không bắn không dạ, đang nằm dạ. đang nằm bắn không chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ tôi thấy nằm im ba mà có ai bị chị bắn xuống là mình đi luôn lọc cọc lọc cọc quá trời bò bò qua phải từ từ đi ba tôi thấy bò qua phải từ từ đây đây đây trên nhà trên nằm xuống nằm xuống đi nằm sau cục đá nhà bên phải nhà bên phải nhà bên phải cái cái cái cửa trên trên này nè trên này bên sau đủ một thằng đau rồi kêu luôn rồi nè à. siêu siêu siêu siêu giống vậy bò đào vậy có nè phải có nè bảy giá rồi bảy giá rồi thằng lộn nó bảy giá rồi cứu tôi đấy ok ok reviving reviving đứng phải rồi nữa ơi để tôi khá để tôi khá bắn giáp rồi giáp rồi trong nhà trong nhà này trong nhà này nè vô tôi vô tôi vô vô tôi đi cái này mặt tim trận này mặt tim kìa tám kêu vô nè à mấy bạn tin tôi chưa không thấy vào đây nha à. hello má con vô có chuyện trường vụ án chuyện <laughs> trường vụ án <laughs> một người đã chết quay quay quay quay quay khoan để để để gọi là tưởng niệm bên mấy coi hiện trường vụ án rồi xác định được mục tiêu hướng nào hướng nào hướng nào má tưởng vô à tôi gục một thằng rồi còn thằng nữa còn thằng nữa bảy giáp rồi ừ bằng nó bảy giáp rồi ừ nó vô bắn nó ra còn thằng à nó bảy giáp rồi đau thằng đau diễn gì sâu sáu bàn sáu bàn ê sao luôn nhà sao nhà sao nhà sao nhà sao nhà sao nhà sao nhà cuối cùng ha fuck there's three of them còn thằng nữa còn thằng nữa còn thằng nữa rồi hai Cứu Má ta còn đúng mỗi súng lục phải không? Ê, Má. cái đồ quá gì nữa vậy? cái đồ vậy? <laughs> hai tự nhiên mà đã nói nãy làm sao luôn còn người nữa mà nha. Cái gì đi? Má cái game kìa. Dại thì Cái này giống như giống như <laughs> nó spawn địch vô. spawn địch vô. Cường đang bị trap mà ông ông ông ông không thấy thằng Cường nó đang bị rồi xây nó đang bị chắc rồi. Đéo kịp tôi có mỗi cái súng lục. Tôi bắn hả Nó lè luôn các bạn. Nó lè luôn, Cường nó lè luôn. Ê, có người có người rồi xong bắt rồi, giới bắt giới hy sinh thầy sẽ không cứu đâu thầy nhất quyết ừ, không cứu mấy đứa đâu thầy sẽ để tiền để mua lót ao đi lên đầu lên đầu không lên đầu lẹ lên lá gỡ bè thắng kinh lắc thì nhảy xuống đây luôn nha ờ nhảy chung với thầy đi à interesting rồi thầy có nguy cơ cứu con rồi thầy ơi không <laughs> mua nha thầy đéo mua đâu nha thầy quá Goku à thầy như luôn Mày đã trùng phí Hồi nãy mày chửi thầy Rồi nè Ủa sao đủ quá đi nữa rồi Gì vậy Ủa sao chết nữa rồi Thấy Thầy à, chăm thầy chăm đệ tử con Đi kia thấy Đẹp thắng Đẹp thắng rồi mà Thua Thầy mới mua nó và nó mới redeploy bốn ngày rưỡi thì mình sao lắm Nó xuống đứng như trường nãy giờ đứng, đứng các sư huynh, các sư huynh cho đi máy bay chung là các sư huynh. Các sư huynh. Ê ê ê ê ê ê, nó sau lưng ông kìa ba. Lên đó bèo quá. Bèo bay xuống được không? Đáp xuống em, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, vô vô. Nope. <laughs> Tao mua mày nữa đâu dạ, dạ, dạ. Tao không mua mày nữa đâu <laughs> Ôi, nó chết luôn rồi nó chết luôn rồi <laughs> một pha một pha chín ngàn của to một pha outplay <laughs> tính phải xuống tao nè thằng lờ thằng lờ tao không ngờ mày vậy luôn á mấy bạn một pha outplay đến từ Martin với hiểu là đếm kìa tao tưởng là bây giờ một cú bắt một một cú bắt khoảng bắt, bắt khoảng còn cuộc sống chứ má thằng beo đi luôn thằng thấy mà tay luôn tới có miền thứ ba luôn ba má thằng beo một pha nó cắm đầu chứ mà sống tao mua beo hai lần rồi nè tao mua, mua rồi hả thầy chi tao mua không được quá giờ nó nằm ở đâu thầy xa lắm con à thì nó nằm mẹ gì đó thầy thầy thích nói ok nó mồm dùm đi đi mẹ cái thằng kia đi mẹ mày bố mày này, mày lát rồi bố đéo mày chéo mày bố mày nữa cũng này là cụ cụ mẹ nó lẹ thiệt chứ không ngờ má nó chào án lẹ nó pha đồ quá sang chấn tâm lý luôn á cú này là cú này là xe à, chạy qua này xe xe chạy hướng này nè chú chị bạn những dịp 30 giây trong dịp 30 giây tôi thấy cường nó cũng uh, cũng gọi là là gì ta gọi là, là cũng nhân nhượng Chết. nó buồn bê mà không pha chơi ngu <laughs> mà nó vẫn nó mua cường cường nó chen ra rồi xì nó quá quá ừ nó nó hào hào phóng bả lồn ra mà cuối cùng để nhận lại được gì <laughs> thì mẹ không đi mà tôi kiếm biết bao nhiêu là tiền bạc của cải nó đẹp cái trận này cười á luôn ba trận này nhiều ba cười lắm ba cái pha đầu tôi ông ẩu phát bằng việt thăng là đã ảo rồi ba cái pha mèo ẩu đáp xuống cái đầu việt thăng rồi ảo hướng nè à? cái lồn quá tôi tưởng cái cây luôn á ôi tôi bắn đau rồi đau rồi đau rồi má tôi tưởng là lộn cái cây rồi kim quay rồi có máy bay có máy bay máy bay chết tôi rồi chết tôi rồi chết tôi rồi chết một thằng một thằng chết thằng hai bị giáp kìa chứ chạy bên phải hướng này này á má sao sao tiền hoài quá má sao tiền Quá vâng. dạ, dạ, dạ. Hôm qua Cứu cứu cứu Tao cầm cái RPG Đấy, tao, tao, tao cầm RPG Tao cứ tưởng là tao, tao cầm súng súng phục lột súng lột cái gì tao lôi súng lột tao tư kích Tao đứa trên đồi rồi, cái đứa trên đồi rồi, cái đứa trên đồi rồi Cái đứa trên đồi Rồi ờ, đúng rồi Ở, ờ, ở ờ, bên nhà, ở nhà nó kìa Đâu Đấy, bên này Ôi team ơi team ơi, Ô, số số cường hơn vậy. mà Má số cường hơn vậy nó chọi C4 mà mày cường bắn tao. giáp rồi. Tao mà bắn không bắn nó là mày đi với cương. Bắn đi, bắn đi, bắn trời luôn á Thằng này trên này chết rồi Nhảy nhảy Rồi tìm quay Dịch mẹ trong nhà kìa Hướng 30, 40 đó, 40 đó, hai thằng lận, hai thằng lận Eliminate thằng trong nhà Đây, đây, đây, nằm xuống, nằm xuống nãy có giáp không cho miếng giáp đó. có mới xuống luôn nha nội chơi lầu ở sau á chơi lầu ở sau á chơi lầu chơi lầu chết thằng rồi chơi lầu chết thằng bắn abg Ooh, I quay vô Đợi con tí Đang làm bài Hướng nào không? Mình xanh kìa Hướng, hướng, hướng nào, hướng nào? Một xanh dương hả? Xanh dương Tao dưới kìa cái cây cái cây cái cây Đây gặp, kìa nghe cục thính Ở dưới nghe chứ mặt mình ba ba ba có người Đau Chết chết chết còn form Còn thằng của còn đó luôn, đứng đó luôn Chứ hướng mình mới bắt nghe cục thính ai còn đạn à, abg em quăng tôi đi đây đâu tìm quay hết hết đạn rồi hết đạn rồi thôi hết đạn à lụm rồi tôi lụm rồi full rồi lại nhà ngon nữa vô vô vô vô nhà ngon ngon ờ. Bo ngoài đường luôn kìa Hướng này, hướng này Hướng đúp, hướng đúp, hướng đúp, hướng đúp Sniper hướng đúp Bể giáp, bể giáp Tôi gọi S, tôi gọi S right rồi Tôi gọi s right Nó chạy rồi, nó chạy Đau Long shot chết, chết một, chết một 259, 259 Đây này này 259 nè. Hướng trước mặt luôn, hướng trước mặt luôn. Đẩy lên, đẩy lên. Nó không cho em dùng, nó không cho dùng SK anh ơi. Ờ, nó không cho tao dùng luôn. đào đào đào đào đào phải nè cái này hay quá anh em ơi má pha này hay quá anh em ơi thấy pha cuối tôi bắn cái rocket khác không ừ. má còn độc còn độc má còn độc còn độc vị trí hay vào là ủa má mấy bạn con kêu tôi kìa tôi mười hai tôi mười hai năm kêu đủ mì đâu em rồi cười quá trong nhà cũng có người ba đâu mẹ bo chuẩn bị đấy tôi có này ra thính luôn không ba ừ ông vô đây ông chết chắc thì sure giờ tôi đéo, tôi đéo dám đi chuyển luôn nội còn lộn nhảy chung bung vụ chúng tôi động rồi ông bắn được không ông lượm xuống trước nó là ông thắng of of course má tôi cầm cây cây cây sau lưng sau lưng sau lưng sau lưng còn một còn một thằng nữa nghe tiếng nghe tiếng chạy nữa Ê sao Lục nó lắc à Thằng đấy Nghe tiếng này Thôi là tôi cứ cầm cái cây lồn này đẹp mẹ nó OB quá Ủa 357 tính sót này Vậy ôm đi dạ, dạ. nói rồi, cái lồn má nó bật khác chứ. mày Tao liêu với tim nó tao liêu nguyên tim cái lỗ me đấy dầu ông ơi dầu ơi tôi liêu nguyên tim luôn rồi tôi đéo dầu ba thằng lồn có có thằng lồn sau lưng tôi ba đồ Ui, lồn mà biết rồi sau lưng sau lưng sau đi đi đi đi đi đi tôi đang quay với ông chạy chạy chạy đi chạy đi tôi rồi đủ có thêm tim nữa Cái lùm á Có đạn không? Có đạn không? Có đạn không? Đủ quá, tôi đếm có đạn quá Đánh AR, nè nè nè Đủ, đủ Bắn nó đi mà, bắn nó trước đi Chết rồi, chết rồi, nó chết rồi Cú, cú, cú ngộ Không có đâu, không có đâu Ờ, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng Bên, bên hàng rào, bên hàng rào này nè ờ, Bên hàng rào có lộn bị bắn xuyên tường vậy không nó có cái, cái lỗ cái lỗ tìm mời tìm mời có lùm cái gì mới đó mười mạng rồi đó What quất từ nhà nè Đủ má hai thằng nè Một thằng đau một thằng Đau thằng rồi đau thằng rồi Đau tiếp thằng lại nè đã vào hai thằng, còn thằng đâu rồi, sao nhiều thằng như vậy? Mới đào à, mới đào à Ủa thầy đâu rồi? Má thầy bị nó còn confirm không? <laughs> thầy đi lễ phải luôn Thầy ơi mốt thầy, thầy còn hơn được Flash Thầy còn hơn được Flash Má thầy tên teleport Thầy là dạng thuộc teleport vô gulag rồi chứ thầy không phải đi thường <laughs> Má tụi nó mất dạy quá con Ồ, hết lái xe hay không? <laughs> con thằng à? Ôi lộn! Ôi lộn, nó tổng, nó cán chết mất tiêu luôn Thôi, tự tăng cường đó, thay cường xuống đi Đừng tăng cường Thích cù lắm Thất cù lắm Thao dạ, luôn á Ừ đúng rồi, tao nói thất cù lắm Pháp danh, pháp danh là thất cù lắm Kiếp nạn Má, kiếp nạn có thầy nhiều quá thầy ơi thì phải trả hết tôi quả báo trong chiếc này thì thầy đi tính kinh cái đánh này này chết đúng nghĩa là giống như ngoái kiếm này ăn thịt chưa mà thầy đi thỉnh kinh và đánh lẻ của này chết rồi thầy ạ thầy đi thỉnh kinh mà má ngủ không ngủ không ngủ tịnh vậy ngủ hết ngủ không ngủ tịnh chết mẹ hết rồi còn có chưa bác nhớ ở dưới chịu lên đây với thầy bạch mã thì đâu mẹ để dục mẹ đâu bạch mã đâu để thầy treo bộ quá thôi thôi cá độ không nếu nó thua là ông Jason có thể cứu được nữa Thôi tôi cá dòng <laughs> nó thua nè Em cá cường Ok Nó thua <laughs> tao nói rồi tao nói rồi nó chỉ thắng khi nào nó dùng trái xanh thôi còn không nó dùng trái xanh thì nó không bao giờ thắng hết có cố tình đó ba tôi có tình có <laughs> tình mẹ có tình á cố tình hết á để đi ờ, đón vợ mà đó tao có cái sniper đâu rồi lộn đâu rồi sniper đâu rồi đây đây tôi cứ bật ngắm lên là tụt fps rồi đâu tiếp còn lộn đâu tiếp rồi đâu nữa không sao mình sẽ nghe tới cùng cứ đứng đây đi mình mình có xe có xe tải mà để coi tụi mày làm được gì đánh xuống lại xuống lại bung vụ nữa rồi đau tiếp đau đau đau đau bắn đầu rồi đau đau trên nóc nhà hay đau gì đó đau cái thằng bung vụ á nó ăn bung bắn đầu nóc nhà vẫn còn rồi nóc nhà bể giáp à. chết tìm bò tìm quay <laughs> đi cái lòn gì vậy cao quá cao quá cao quá không sao với tay bốc đầu của con trời đủ má con luyện để cái thấy ngày này mà thầy tôi <laughs> bị con người không biết có người không hả tôi vừa mới bắt tụi em đóng tiền học qua thấy nếu có dáng nào thì làm ơn thì cho em đỡ gánh nặng tiền học bốn ngàn rưỡi thầy không nha chó bên này nè hai lần ban đĩ chó ban đĩ chó đi đi chứ đi một đĩ chó nè mình không có đồ rồi hai đĩ chó ban đĩ chó nè cái chùm mẹ mấy đi đi đi đi đi đi các bạn ơi đi đi không có giờ đồ. biết có nhiêu con được rồi vấn đề là mình đi đi vấn đề là không có độ sao chơi tụi nó ba đừng em đừng có học giáo án của thầy má thầy cứ con ao hoài đấy đó kìa sniper mấy bạn cứ thấy một lần spot được một lần là được rồi biết rồi biết có người rồi bạn học má bạn học căng à, bạn, bạn bạn bạn bạn ra đáp án bạn cứ ngồi bạn nói đáp án hoài <laughs> mày có thằng nè có thằng nè có thằng nè có thằng nè làm như mình đi điếc ta biết rồi chơi đi mình không có gì để chơi nữa đã nói là chơi game phải có cơ sở hiểu không phải có cơ sở làm bài phải có bút viết phải không nghĩa làm bài trắc nghiệm không có google làm sao làm ừ thầy thầy đi dạy học là mẹ gì mà thầy thầy sai sách đến đến đến, ờ, đến lúc đóng học phí rồi nè ừ thầy đi dạy gì đây cứ bắt nó một phí rồi vậy nó không phí thầy đéo, rồi thầy đéo dạy được con mẹ vậy mà thầy thầy bắt bọn em tự lực cánh sinh xong thầy kia đóng tiền chót chót chót cái dừng đi giết đó đi lấy xe nó ờ ok để để để hết luôn nè ơ nó bung vụ xuống kìa nó chạy rồi dưới nhà dưới nhà mình, dưới nhà mình một thằng nào fuck you man oh, nó bật chat lên nó chơi fuck you man you shouldn't come here fuck you bitch đâu vậy rồi tìm hoài một thằng ngay chỗ sau anh anh Bà giác, bà giác Không mẹ em Con, con, con, con Đủ mất Không có giáp, không có giáp mà Đầu thế Đủ ma Đeo số Đeo số sướng vậy Đục má FBI ập à, hai thằng chơi giống chơi chứ Operator giống nhau Hai thằng chết, hai thằng chết, mười mới gục rồi Abg abg abg. Ở ngoài, cái hướng này không không Mới gục rồi Abg à? Không biết đâu, không khác Ôi có, đồ, có rồi, điệt mày hai thằng luôn ơi Hai thằng bỏ bỏ đi về đường nhấn cho anh Mà em rồi béo Ôi, hai thằng đều gục luôn nè hai thằng gục một thằng gục rồi nha Pagani. Oh, fuck, he's so weak. Thêm mồi, thêm mồi. Bóng đi. Rồi, có đàn này, có đàn. này. Bởi giáp, bởi giáp. Có thằng ngay xe mặt trắng nữa. Ở dưới, ở dưới, ở dưới, ở dưới, ở dưới. Yếu rồi, một thằng bởi giáp rồi. Ở dưới, ở dưới, ở dưới, ở dưới thằng 242 nè Ủa sniper ở đâu bắn vậy? Có thằng hướng W, W, xa W tầm trăm mét, ma bò này Á, đi lẹ phải không? Đang chạy kìa, đang chạy kìa Cho nó tìm khác nha, tìm khác nha Nhớ cây, nhớ cây Chết Có có sniper hướng 88 288. 288. Có sniper đang chạy đang kêu mọi người. Sniper vẫn còn đang kia kìa. Sniper down, sniper down, sniper down. Nice, nice. Vô vô vô vô vô vô vô tôi nè, vô vô tôi nè. Bờ đâu xấu. từ đây rồi có cầu vợt bốn bảy mét xuống đất luôn bốn hai mét bốn hai bốn chín coi còn nhấp bốn thằng vậy là hai team ba team có rồi thằng mình là team bảy nè hai tám bảy nè để tụi nó đấu nhau đi để tụi nó đấu nhau đi bởi giáp đầu hả ồ hàng sau luôn mình à đâu một kill đâu một kill ok Ê. đâu nhỉ rồi hai đâu lôi vào đây được không đây rồi rồi rồi rồi rồi qua này rồi qua đằng kia tàu từ mà tên ơi từ từ mà tên rồi rồi rồi. đây một thằng chết nữa rồi nice ma ông thấy ông thấy cái trình sniper của tôi chưa á được hai bạn hay quá hay quá Ê, quay lại chưa nghĩa quay chứ à, cái trận này là đúng nghĩa là skill mình nó sẽ lắp à, dễ nói thằng nào sniper là thằng thằng nào nói sniper ù má liều đó thôi mình đéo thấy hình luôn rồi <laughs> ờ, anh là anh là anh là anh là tại hình rồi má bắn sniper Ôi, nó cầm cyber luôn á ba Bây giờ sao? Ở ờ, sau lưng cũng có này dạ, dạ. Xe rồi Thằng hướng này nè Xe nó đi xa ngoài tầm với đó tôi Kìa, đang bắn nhau à Đợi cho nó bắn gì vậy Quang, quang, quang Ê, má xuống mày, cũng ngắm mày to lắm rồi, ôi thì bắn cái điện mẹ tới London nó còn nghe được nữa không nội đang bắn bên kia rồi quán đang chạy rồi quán cái thính rồi quán ơi bắn bắn gì bỏ Ê, ý là bắn rồi sniper rồi sniper rồi sniper for real đồ nấp sau cây nè để đúng rồi anh em này nó không muốn mình coi vợ ông nội ơi má thề luôn rồi chết bạn đỡ đầu buồn. quan mày phải là bắn, mày có thể bắn được thằng sniper chỗ ờ, uh, 156 được, tôi bình được. Em chạy trước sợ đầu bùi mong chạy. Đủ nó ke tao ba. Có thằng sniper hướng hướng xanh dương nữa nè. Rồi ờ, có chỗ quay có cover không? Hai thằng bên hướng ở đây kìa. Ê, căng sau lưng nha Ôi đồ mất Cái lồn mẹ Cố đi, cố đi, cố đi Không rồi được Thôi nó chạy tới cùng Chỉ sợ nó thả mới bay kiểu Quay, quay, quay, quay, quay Sao đua hối tiên bò đẩy tụi nó bảy bò đấu bảy bên trái có hai thằng để cho nó bắn nhau đi kiểu gì nó cũng đẩy đẩy em bọn chứ nó không có để giữa đồng gì chứ đừng mà bắn lắm tại, tại bên trái có mấy đứa nó đẩy qua nè bên trái có mấy đứa nó dậy cho mấy thằng đẩy qua bắn đi đúng rồi bên trái đẩy qua nè bên trái đẩy qua nè đồ à, có thằng đẩy kìa ok mọi người bình thản lại tại anh thấy bên trái nó đang bắn đẩy qua nè Ủa trái bắn như phải nè Mình đứng giữa Sẹt sẹt Bởi bởi bởi một thằng một gần gần rồi, một hàng gần Thằng đau ờ, rồi, một thằng đau rồi, một thằng đau rồi Ờ một hàng mới đau nữa nè Một hàng mới đau nữa dạ. Chết luôn, confirm Cái nắp, cái nắp Để giáp Canh, canh nha canh nha ờ thiếu dám nói nha đau dạ. đau đau tôi thả hai cái giấy đó rồi kia confirm kia confirm rồi sao còn nữa còn một còn một còn một thằng nữa hướng này hướng này đấy bôi vô mình đấy còn thằng đây thế này thế này một thằng sniper bên trái SE nè có thằng sniper bên trái nè một thằng hướng này Mày giáp thằng mình giáp hai thằng gục hai thằng gục hai thằng gục rồi. Hai thằng gục rồi. Thằng sniper bên trái kêu confirm. Kêu confirm. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa. Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Để em, để em, mẹ để em. Để fuck cái mắt con tí chó này mình đi trốn chết mẹ mày đi. Thôi mẹ mà. Ê, lên. Lên lên lên lên lên lên lên. biết sao mình được cái bo đẹp phải luôn. Mình được cái bo đẹp thiệt luôn, ờ mà không phải đẩy mà. Ê thì mẹ nghe chưa? Địt mẹ em đẩy lên là ngon rồi chưa? Địt mẹ chạy đi, bóp đi, đủ mắt đi. Mẹ mày nói chuyện cái pha đẩy nó guarantee for sure kèo ăn rồi mày không không ăn nữa mày đem đầu xuống rất là dừa đó. Mẹ ba thằng một thằng. Ba thằng mất. Hay không ừ. hay không mày đứng đứng thôi mẹ mày luôn chạy mẹ đi, đứng làm mẹ gì, chạy đi, chạy đi đứng làm gì ừ, mười mười trận đó nghĩa kiếm cover ngon thế mà đứng ngoài mười trận rồi má hay rồi má mười trận trận tôi tôi cần phơm là trận nào cũng phải có mặt tôi không <laughs> đúng thiệt trận <laughs> nào cũng có tôi không mười trận rồi ra Đã luôn rồi what the phốt quay lại chỗ cũ lụm mẹ gì thầy trời đủ má bo cuối luôn rồi thầy ơi đây nè nó có tên nè đúng rồi ủa bên nghĩa bây giờ lăn 15 giờ 31 phút rồi 3 giờ 31 rồi cái chỗ này mình chết chỗ này bên chỗ nào mình Ý. chết hả thính của nó Ủa, tụi nó cao hay ờ, thính của mình thính của mình thính mình á thính của mình nó chóp bên đây nè lụm thôi bốn lầm á bốn làm vậy này chỗ này của mình hình như nó khóa rồi. nó vô ở ngoài bo rồi hay sao á tính mình nằm đây rồi ba tính đến con khác Đục, má. rồi bèo lộn tính rồi ba núp vô núp núp sáu chút mình có cạnh nhau má người má nghĩa như như moni hai luôn kìa má màu đỏ lè luôn kìa bên trái còn có người ở ngộ công nó nghĩa là ngộ không hay là mặt tin mới là ngộ không quay đủ đủ đủ đủ đủ trên núi trên núi trên núi chung chung chung này nó bắn nãy giờ đó ôi đường gì đường má rồi có sát sáu viên đạn ba trời cũng đâu khác gì không đâu mang được gì trời mỗi đứa 60 viên đạn á W Nhờ con số dưới kia con mua được cái cái cái, cái giáp có phải không? Có được à? Tụi này bị bắn, tụi này bị bắn Sau lưng mình đó, sau lưng Nghĩa đó Ngay chỗ đó rồi Nó nghe sát Ê, ê, Nghĩa, Nghĩa, Nghĩa, Nghĩa, xuống đây có cái này hay mà Nghĩa Không, tôi nói thiệt á Vấn đề để có cốt không Ủa, nói vậy chắc tương lai chắc nó mở thêm game ba Thì cái đường hầm nó thông thôi không có đâu bữa tụi nó nói là mấy cái này easter nó ừ. sẽ có cơ này ừ. nó ngay đây nè đi lên mua lần ba thằng bắn không đi vô vô vô bao trước vô bao trước lấy cái tường bo trước không được không được không được không được đứng ngay sau lưng mình mà nó có đồ cái kiểu mà giờ nó ừ, đi mình giờ để cho nó, trước. nó bắn người khác đang bắn người khác Rồi, giờ nó đi, đi trước để đi đi để đi trước đi bác để đi trước đi kiểu nó phải đi nó muốn thắng nó phải đi rồi đang bắn người khác nữa ơi đang bắn người khác nữa ơi tôi đang muốn coi nó đi đâu nãy giờ chạy là qua tới nơi rồi bây giờ chạy mới mới, chết rồi biết là đây tụi con lần nào cũng chết rồi ví dụ thính cờ thính cờ đào rồi sao Ủa cái thằng cố Ê, rồi. nó la lên cái gì Mew Cái cái thằng cố rồi. Đó. Hai thằng chết rồi ba. ông mình có thằng nào gồm cố không? đó, nè, thằng xác có, có, có, có, ờ, có, có. Ừ, thì, thì để ý có thằng lộn nó không thấy nó đâu á. Ủa má, tự nhiên xuống lùm được hai cái RPG quá, sướng bà lộn luôn. tao từ từ. Canh bo sau không, mình có tường, mình có tường, mình có tường, canh bo sau thôi. Đủ bốn đứa hết đạn hả cậu má nghĩ còn 45 viên à ok không sao không sao không sao, không ui ơi đằng đây nè ui thấy tường không ôi đi phải cướp có đầu má đi qua sau tường này cứu không qua sau tường này cứu nè qua sau tường này nè qua sau tường này nè qua sau tường này nè nó sau lưng sau lưng sau lưng sau lưng bên trái bên trái nữa có đạn có người nha ủa nó vẫn cầm sao đó, đó, ơi đừng đừng bắn đâu đừng bắn đừng bắn cái thằng đó đừng bắn để cho nó bắn để để đi thấy cái thằng sniper nó bắn bay nó bay ờ, mình đi để nó bay mình đi thấy cái thằng sniper nó bắn con em mình à sniper đẩy kìa sniper chạy lên ờ, rồi ủa rồi nay vẫn chưa sniper vẫn chưa sniper vẫn chưa quân thằng lòn nó đau ôi tôi đau cái thằng xe bờ tôi đau cái thằng xe bờ tim quay rồi rồi hai thằng ba thằng ngay chỗ tôi nè bốn thằng luôn đau một thằng đau một thằng tôi hết đạn rồi đẩy đẩy phụ đẩy phụ này đấy như chỗ này nè đẩy lên đẩy lên đẩy lên đẩy lên qua nè qua nè qua nè qua nè đau hai thằng còn một thằng nữa một thằng nữa còn thằng nữa còn thằng ngay chỗ này nè bẫy giáp bẫy giáp bẫy giáp cũ rồi ơi bên bên bên phải bên ngay bên ngay bên nó đẩy nó đẩy nó đẩy nó đẩy nó đẩy ngay chỗ beo nè ui ui hay phải luôn hay vậy đu à bị chi mạnh phải luôn hay vậy hay quá thầy cho lương tăng đã thành công rồi, thầy cho lương thầy cho lương được lên chỉnh kinh rồi Trận này hay vãi lồn nghĩa ơi Trời ơi, biết đẩy, đẩy cái kiểu quá thầy à, Thầy cứ giữ phong độ như thế này đi thầy ơi ủa thầy ê ông thấy không má tự nhiên tôi lượm được hai cái abc ba tôi lượm thêm abc của thằng kia sáu viên luôn bà tôi bóng tới tấp luôn phải không hai thằng ở dưới á coi đường trang nào đường đường trang nào <laughs> đường trang hết không đầu chọc đường trang dạ đổi dạ đổi tên đi dạ đổi tên đi ờ dạ đây đây ao để cho ra đây đây đây đây đây đây có tên tiếng trung nè